chào các bác nhá hôm nay shop Tân Ánh xin gửi tới các bác một đoạn video ngắn ngắn để cho các bác thấy được chi tiết cái con chim mồi giả bên shop cung cấp nhá chim mồi giả bên shop cung cấp gồm có con uh, bịp giả và con cuốc giả thì để cho các bác tiện theo dõi để mua hàng nhá là các bác xem chi tiết video con mồi giả có như thế này hình ảnh có như nào ấy là sốc quay như vậy nhá cho các bác quan sát thật kỹ để các bác bắt đầu quan sát kỹ giúp mình nhá đây đây là con bịp giả này đấy. À, đuôi dài nông mượt được nhồi mông căng rất là đẹp nhá nông lá mượt không có phải là hốc hác móp mép đây nhá đấy. đây các bác xem kỹ chi tiết em nói như vậy nhá để cho này các bác à, đặt hàng cho nó thuận tiện nhé trong quá trình đặt hàng đây, đây. các bác xem cho kỹ nhá ta đang quay một đoạn video ngắn này các bác xem quan sát kỹ này đây, đây là con à, bịp nã này các bác nhìn nhá bông à, được nhồi bông rất căng có tạo cả mắt giống như mắt thật luôn nhưng thực ra nó là làm mắt giả đấy con bịp này là làm rất cầu kỳ và người làm người thuộc nó là phải rất là khéo tay Nha. Đấy, các bác ờ, nhận được sản phẩm này là tôi nghĩ là sẽ rất chi là ưng ý nhá khỏi về chê Đấy, shop ờ, cung cấp hàng như nào thì là quay lên để cho các bác xem như vậy Đấy, con bịp đấy nhá Đấy, con nào cũng như vậy hầu như độ ờ, đồng đào là 90 không con nào chênh lệch nhau bao nhiêu hết Đây. con nào cũng rất đẹp Đấy, bịp này. nông rất là dày dặn chắc chắn và được nhồi bông rất căng nhá dáng thì đúng như là dáng gù dáng gáy đấy, đấy. bác quan sát kỹ này đây, đây là con uh, bịp nhá đây là con uh, cuốc đây con cuốc con cuốc này làm cũng rất kỹ này được tạo mắt giống như mắt thật luôn nhưng mà nó cũng là mắt giả thôi à, nhồi bông căng mượt Đấy. À, đuôi đây cái này ờ, các bác bà tạo dáng riêng cái gì thì tạo nhưng mà đây là đã có dáng dáng sẵn như này rồi nhá đây, sản phẩm con cuốc giả mà con bịp giả shop ờ, hiện tại cung cấp sẽ là sản phẩm mẫu đẹp như thế này các bác có mua hàng ấy, thì vui lòng uh, alo trực tiếp lên số điện thoại của shop nha shop Tân Ánh loa và phụ kiện hai số sau tôi gắn thêm mấy số nữa các bác gọi số này không được thì các bác gọi số khác nhé tại vì shop cũng phải trả lời cho anh em điện thoại anh em rất nhiều trong quá trình tư vấn trả lời cho các bác khác thì một số anh em khác lại gọi tiếp thì nó sẽ chồng lên là máy bận thì các bác gọi số này không được thì các bác gọi sang số khác sẽ có tôi nghe nhân viên nhà tôi thay phiên nhau nghe điện thoại cho các bác nhé để phục vụ nhu cầu đặt hàng của các bác cũng như là nhu cầu à, tư vấn về sản phẩm đây đây con quốc à, giả này các bác quan sát rất kỹ nhé hàng đẹp cực kỳ cái toàn bộ cái khung sắt xương này, này là được à, xiên qua chân luôn xiên qua chân luôn đấy, đấy xiên qua chân luôn chứ không phải là kẹp ngoài một cuốn băng dính đâu nhé đây, các bác quan sát kỹ sản phẩm rất đẹp các bác nhận được cái sản phẩm này là rất ưng ý nhá khỏi phải chê nhá Đấy. shop cung cấp những con mồi giả quốc giả bịp giả Và ngoài ra các bác sẽ kết hợp mua luôn các bác có nhu cầu về loa điều khiển từ xa sẽ kết hợp mua cùng với con bổi luôn nhé à, ờ, shop là ờ, cung cấp chính là loa và phụ kiện các loại loa điều khiển từ xa này loa mồi bẫy chim thú đấy và một số phụ kiện khác cho anh em đam mê săn bẫy quần áo ngụy trang bộ bẫy thòng gò gà anh em muốn biết nhiều sản phẩm của shop ấy, thì vui lòng kết bạn Zalo Facebook mới lại các số điện thoại của shop thì sẽ cập nhật được nhiều sản phẩm mới nha à, anh em à, theo dõi kênh YouTube của shop vui lòng đăng ký kênh bấm vào nút đăng ký kênh bấm vào cái chuông thông báo bên cạnh là anh em sẽ nhận được những thông báo mới nhất và những cái sản phẩm ờ, mới nhất shop ờ, giới thiệu ờ, với anh em rồi xin chân thành cảm ơn anh em đã ủng hộ shop Tân Đánh trong thời gian qua shop Tân Đánh đến từ Nhã Nam Tân Yên Bắc Giang hân hạnh phục vụ anh em ship hàng COD toàn quốc nhé kiểm tra hàng à, xong thanh toán trực tiếp cho người giao hàng các bác lưu ý hình thức mua hàng là không cần phải đặt cọc alo cho họ tên địa chỉ là shop sẽ ship COD về tận nhà rồi xin chân thành cảm ơn anh em nhé cảm ơn anh em đã ủng hộ shop thời gian qua xin chào hẹn gặp lại trong những video sau nhé